gia đình ông Phạm Thành, lẽ ra ông Nguyễn Phú Trọng phải ra tòa đối chất. Hôm mùng 9 tháng 7, nhà văn Phạm Thành, người viết sách chỉ trích Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, bị một tòa án ở Hà Nội tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù và 5 năm quản chế vì tuyên truyền chống nhà nước. Gia đình ông Thành phản đối bản án này và nói rằng lẽ ra ông Trọng phải đến phiên tòa để đối chất. Bà Nguyễn Thị Nghiêm, vợ của ông Phạm Thành, nói với VOA sau phiên xử chưa đầy 3 tiếng đồng hồ sáng ngày mùng 9 tháng 7 mà bà và con gái không được vào phòng xét xử. Tôi đòi quyền lợi để tôi được vào nhưng họ không cho tôi vào. Tôi rất buồn với chế độ về cách xét xử như thế này. Họ thông báo là sự công khai thế mà không cho vợ vào là sự kính rồi. Kết quả anh ấy bị tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù và 5 năm quản chế. Nhà văn Phạm Thành, tên đầy đủ là Phạm Chí Thành, 69 tuổi, viết blog với tên bà Đầm xòe bị bắt vào ngày 21 tháng 5 năm 2020 với cáo buộc làm, tàn trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quy định tại Điều 117 Bộ Luật Hình sự. Luật sư Hà Huy Sơn, người bào chữa cho ông Thành, viết trên Facebook sau phiên xử rằng chứng cứ buộc tội thân chủ ông do những người thiếu tính chuyên nghiệp thuộc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội thực hiện và hơn nữa, các chứng cứ buộc tội này không được làm rõ tại phiên tòa. Theo thông tin từ Facebook của luật sư Hà Huy Sơn, chứng cứ buộc tội ông Thành xoay quanh nội dung tập tài liệu Thế Thiên Hành Đạo hay Đại nghịch Bất Đạo, quyển sách chủ yếu viết về cá nhân ông Nguyễn Phú Trọng. Trong đó nội dung bị cơ quan giám định cáo buộc là tuyên truyền thông tin xuyên tạc, phỉ bán chính quyền nhân dân, tuyên truyền thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm cá nhân và tuyên truyền thông tin gây chiến tranh tâm lý. Luật sư Sơn viết, các tài liệu do bị cáo làm gia chỉ liên quan đến cá nhân chủ tịch nước, tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cáo trạng đã đánh đồng cá nhân với tổ chức Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Chủ tịch nước Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng không đồng nhất với nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cáo trạng truy tố bị cáo theo Điều 117 Bộ Luật Hình sự là không đúng về yếu tố khách thể của tội phạm. Hôm 9 tháng 7, trang Việt Nam Net dẫn cáo trạng cho biết nội dung 21 bài viết trong sách thế, thiên hành đạo hay đại nghịch bất đạo và bài phỏng vấn Phạm Thành ngày 27 tháng 7 năm 2019 chứa đựng nội dung tuyên truyền thông tin xuyên tạc, phỉ bán chính quyền nhân dân, tuyên truyền thông tin bị đặt, gây hoang mang trong dư luận xã hội. Truyền thông nhà nước Việt Nam hôm mùng 9 tháng 7 tập trung về bản án và cáo trạng luận tội ông Phạm Thành, nhưng không đề cập đến ông Nguyễn Phú Trọng như một bên bị hại trong vụ án khi loan tin về phiên tòa này. Bà Nguyễn Thị Nghiêm nêu nhận định với VOA, đây chỉ là bất đồng chính kiến giữa cá nhân với cá nhân. Ở các nước tự do, người dân phê bình lãnh đạo là điều bình thường. Nhưng chế độ Cộng sản Việt Nam thì họ đưa chồng tôi vào tù. Chồng tôi đã dám đứng ra nói lên sự thật của đảng và nhà nước. Đối với ông Trọng, ông Trọng lại không ra tòa để đối chất và không có đơn kiện, thì chồng tôi không có tội. Nếu chồng tôi có tội, thì ông Trọng phải có đơn kiện và phải ra tòa đối chất. Còn đây thì không có. Tôi muốn chồng tôi được trả tự do Tổ chức theo dõi nhân quyền hôm mùng 8 tháng 7 gửi ra thông cáo báo chí từ New York đề nghị chính quyền Việt Nam cần phóng thích ngay lập tức nhà văn bất đồng chính kiến, tiểu thuyết ra Phạm Chí Thành và hủy bỏ mọi cáo buộc hình sự đối với ông. Ông Giang Sĩ Bừng, Giám đốc vận động châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, chỉ ra rằng ông Thành không phạm một tội danh rõ ràng nào, có biểu hiện sức khỏe kém và đã bị giam giữ hơn một năm không được trợ giúp pháp lý Ông Sibon nhấn mạnh trong thông cáo của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, chính quyền Việt Nam không có lý do thích đáng để biện hộ cho việc giam giữ ông và chưa bao giờ đưa ra được lý do thích đáng nào. Việt Nam, ai núp sau đội quân coi tạo ra các cuộc chiến thông tin trên Facebook. Ở Việt Nam, nơi chính phủ đang có cuộc chiến khốc liệt chống lại những tiếng nói bất đồng, những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội coi thường là bộ đội, chứ không phải người nổi tiếng. Theo Reuters, Lực lượng 47 được biết đến với vai trò là đơn vị đấu tranh trên không gian mạng của quân đội Việt Nam, bao gồm hàng nghìn binh sĩ. Ngoài nhiệm vụ thông thường, họ còn thiết lập, kiểm duyệt và đăng tải thông tin trên các trang Facebook ủng hộ nhà nước và điều chỉnh những quan điểm sai trái. Theo đánh giá của Reuters, lực lượng 47 kể từ khi thành lập vào năm 2016 đã thiết lập hàng trăm nhóm và trang Facebook, đồng thời xuất bản hàng nghìn bài báo và bài đăng ủng hộ chính phủ các nhà nghiên cứu truyền thông xã hội cho biết lực lượng 47 của Việt Nam có thể làm mạng lưới ảnh hưởng nhất và phức tạp nhất ở Đông Nam Á. Lực lượng này hiện đang đóng một vai trò quan trọng trong cuộc xung đột ngày càng gay gắt giữa Việt Nam với Facebook. Một nguồn tin từ Facebook cho Reuters tuyết công ty này đã xóa một nhóm có tên E47. Nhóm này đã huy động thành viên trong và ngoài quân đội để báo cáo các bài đăng mà họ không thích lên Facebook – nhằm khiến chúng bị gỡ bỏ. Nguồn tin cho biết nhóm này có liên quan đến lực lượng 47, nhưng nhiều tài khoản và nhóm trên Facebook của lực lượng 47 vẫn hoạt động, theo điều tra của Reuters. Vì chúng được vận hành bởi người dùng dưới tên thật của họ nên chúng không vi phạm các chính sách của Facebook. Bộ Ngoại giao Việt Nam đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của Reuters về vụ việc này. Không giống như ở quốc gia láng giềng Trung Quốc, Facebook không bị chặn ở Việt Nam, nơi có từ 60 đến 70 triệu người dùng. Đây là nền tảng chính của Việt Nam cho thương mại điện tử và tạo ra khoảng 1 tỷ đô la doanh thu hàng năm cho Facebook. Ông Điền Lượng, một thành viên của Viện SEO Shop sát ở Singapore, nói rằng Việt Nam không có đủ tiềm lực để duy trì một tường lửa kiểu Trung Quốc cũng như phát triển các mạng xã hội địa phương. Điều này đã mở đường cho Facebook trở thành nền tảng được lựa chọn cho lực lượng 47 để bảo vệ đường lối của đảng, định hình dư luận và truyền bá tư tưởng của nhà nước. Kỹ năng và ý thức Lực lượng 47 lấy tên từ chỉ thị 47, một văn bản do Tổng cục Chính trị của quân đội Việt Nam ban hành vào ngày 8 tháng 1 năm 2016. Các nhà phân tích nói rằng nó được tạo ra như một giải pháp thay thế cho việc thuê dư luận viên, vốn hoạt động ở quy mô nhỏ hơn, ít thành công hơn các dư luận viên không được đào tạo bài bản về tư tưởng của đảng hoặc không bảo thủ như lực lượng quân đội, nên hiệu quả hoạt động của họ không được như mong đợi. Lực lượng 47 ít tốn kém hơn. Các viên chức quân đội coi đó là một phần công việc của họ và không yêu cầu phụ cấp. Nguyễn Thế Phương, nghiên cứu viên Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế Sài Gòn, nói Quy mô của lực lượng 47 không rõ ràng, nhưng vào năm 2017, Tổng phụ trách của đơn vị này lúc đó là Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết có 10.000 thành viên đỏ và có năng lực. Còn số thực có thể cao hơn nhiều. Hiện nay ông Nghĩa đứng đầu cánh tay tuyên truyền chính của đảng. Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam gần đây đã ban hành quy tắc ứng xử trên mạng xã hội gần giống với chỉ thị của lực lượng 47, kêu gọi mọi người đăng bài về những việc tốt và cấm bất cứ điều gì ảnh hưởng đến lợi ích của nhà nước. Cuộc chiến trên Internet vào tháng 3, các hội nghị được tổ chức tại các căn cứ quân sự trên khắp Việt Nam để đánh dấu 5 năm kể từ khi lực lượng 47 được thành lập, Reuters cho hay. Báo chí nhà nước đưa tin về các cuộc họp có tên ít nhất 15 trang và nhóm Facebook do lực lượng 47 kiểm soát, có hơn 300.000 người theo dõi, theo phân tích của Reuters. Ngoài Facebook, lực lượng 47 tạo ra các địa chỉ Gmail và Yahoo ẩn danh các tài khoản trên YouTube và Twitter của Google. Nhiều nhóm Facebook mà Reuters quan sát đã thể hiện tình yêu nước với những cái tên như Tôi yêu nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Việt Nam trong trái tim tôi, tiếng nói của Tổ quốc và tin vào đảng. Các bài viết đăng trên các nhóm này đa dạng, nhiều bài ca ngợi quân đội Việt Nam, lãnh tụ Hồ Chí Minh hoặc Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Một số đăng ảnh chụp màn hình những thông tin sai trái của người dùng Facebook khác – bị gạch chéo màu đỏ. De Silva Frekasam, cố vấn chính sách khu vực châu Á-Thái Bình Dương của tổ chức quyền Internet Now, nói những điều này đang diễn ra ở Việt Nam thật đáng sợ và mức độ trừng phạt đang gia tăng. Chúng tôi đang chứng kiến thực tế đang xảy ra tại nơi người dân không an toàn để nói chuyện tự do trên mạng và nơi không có khái niệm về quyền riêng tư của cá nhân